đặc biệt rồi đây các cái tem chứng chỉ đây này đấy chứng chỉ chất lượng này của long Longsin này đấy ở đây những cái đây những cái à, tem về à, à, xuất khẩu đây này đấy của nhà máy này Longsin này mã vạch này các loại mã vạch này rất là đầy đủ thì à, đây là dòng máy 175 à, các bạn nhé à, chạy à, làm mát bằng nước à, máy thì đi theo một cần khởi động và một cần sang số Đấy. đây đây là cái mặt là hông sườn của nó này làm mát bằng nước này long xin này động cơ long xin này đấy cù đề này đấy, đây là những cái uh, phần làm mát bằng nước những cái chỉ số uh, đo nhiệt độ các thứ đây là lắp vào đây cái này thì các bạn là lên uh, à, tìm hiểu một chút kiến thức về động cơ xe máy thì các bạn sẽ lắp đặt được đấy đây là phần uh, lắp đặt bô này đấy máy thì nó chỉ như thế này thôi không đi kèm theo một cái gì hết đây đây là bên hàng ờ, về chất lượng của nó là 5 sao này đấy đây là cái ờ, đường ống của nó này dây điện của nó thì ờ, chỉ ra đầu dây các dây như thế này đâu các bạn nhé máy này là máy 175 nhé máy long sin 175 chủ đề là mát bằng nước các bạn à, mua thêm các thứ nữa thì à, à liên hệ còn mình à, đang giới thiệu là giới thiệu cho các bạn cùng máy này thôi thì à, chi tiết một cái à, máy đó là như vậy à, bây giờ mình sẽ đo cho các bạn một số cái kích thước đây à, kích thước chiều cao của máy chiều cao là 45 à, chiều à, từ đằng trước về đằng sau là 30 chiều từ trước về sau là 30 à, chiều ngang máy là 35 Đấy à, kích thước trọng lượng à, của máy thì tí mình sẽ cân và để dưới màn hình xin các bạn lưu ý đây là dòng máy tốt nhất bên uh, Trung Quốc nhé hiện nay nhé máy Longsin máy Long Longsin này thì nó còn cao cấp hơn cả những cái dòng à, à, Yang Sinh đấy hay là những cái dòng không có thương hiệu khác thì các bạn à, à, chơi những cái dòng xe máy đời đầu ấy, thì các bạn à, ngày xưa có những cái con xe máy à, của Trung Quốc nhập sang Việt Nam đời đầu ấy, thì nó thường là lắp những cái máy à, Longsin, Lifan đấy thì hai cái hãng này à, Zhongsheng như đợt trước mình có giới thiệu là ba cái dòng máy thương hiệu nổi tiếng bên Trung Quốc là rất là chất lượng rất là tốt chạy rất bền đấy Yangxin Lifan và Zhongsheng thì con này là dòng máy này là dòng máy uh, à, Lifan những cái dòng máy chất lượng cao ấy, thì nó đi theo những cái giấy tờ rất là nhiều à, mọi chi tiết về à, đặt hàng các bạn liên hệ 0983 818 955 Cảm ơn các bạn đã xem video của mình